sáng thiên dân tăng chiêu công hãy phiêu rồi thọ nhân sinh á giờ yeah sun khô ha phiền nào chun phiền biểu yang nhân hiu à

山走么？表啊哦，多样，更难变。 chi chị ngà ê ma ê châu yam khô dài dẻo xì ta dạ tôn buông phan na ơ nhân lệ à hay con bè phang ơi chưa phải phi nhân xuân vừa